Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh suy yếu miền Bắc trong hôm nay sẽ giảm mây, tạnh giáo. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có nắng về trưa và chiều nên nhiệt độ ngày vì thế cũng được tăng lên ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dù trời khô giáo nhưng tình trạng mây nhiều vẫn duy trì, chỉ đôi lúc trong khoảng 13 đến 15 giờ là có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía Đông khoảng từ 22 đến 24 độ, trời xe lạnh. Dự báo kiểu thời tiết rét nhẹ ở miền Bắc chỉ duy trì đến hết ngày hôm nay, từ ngày mai 24 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây ra một đợt mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đồng thời trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Hôm nay các hình thế gây mưa suy yếu, những cơn mưa ở miền Trung cũng giảm hẳn. Vùng mây nhiều thu hẹp lại chỉ còn tập trung ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nền nhiệt ở khu vực này sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 22 đến 25 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng xuống tới Quảng Ngãi sáng nay còn có lúc có mây nhiều, nhưng trưa và chiều thì mây sẽ giảm và trời chuyển nắng nhẹ, nền nhiệt ngày tăng lên ngưỡng từ 25 cho tới 27 độ. Phần còn lại các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận cơ bản là không mưa, trời nắng và nhiệt độ ngày tăng lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ, cục bộ sẽ có nơi cao hơn. Sau đó dự báo cũng từ chiều ngày mai 24 tháng 2, khi không khí lạnh tràn xuống, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ bắt đầu có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Sang ngày 25 tháng 2, mưa còn có xu hướng gia tăng hơn nữa. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng từ sớm. Thời gian nắng dài nên nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên tăng lên trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ, có nơi cao hơn. Còn ở khu vực Nam Bộ thì nền nhiệt chung của toàn vùng đều tăng lên ngưỡng từ 33 cho tới 34 độ. Ngoài ra do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp sóng lớn, Khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.